hello mọi người muốn chiếm tim em thì chỉ có em ở đây một hai ba bốn gì đấy bình ký à tức là tối nay là một hai ba bốn à <clears throat> hello zin hello tú đầu gấu à hello anh cận em đầu gấu ở đâu ra đấy tú đầu gấu ở đâu ra đấy nhưng chỉ có em ở đây si mê em nhường này u uh. he he he he lobby này ngon nhá lobby này em tú phải đánh một trăm phần trăm á ấy bốn bốn là thôi hút điểm cái hello hitian hello duy khanh hello cảnh trần hello sơn lưu sơn lưu à hãy làm một trận ngoại binh thật bùng lỗ à ra ngoại binh làm tôi vẫn chơi mà mọi người tại vì cơ bản là tầm này chỉ chơi gọi là đợi ra bbe nốt á bbe thì năm ngày nữa thì ra rồi là đợi được mốt ra bbe thì chơi sướng chơi cả ngày còn tầm này thì mình nghĩ là chơi kiểu ấy thôi cho nó hết thôi hết mùa thôi. dần đã, đã, đã quên cung ông cung ông cung không à nhặt đồ phì thế rồi làm đai máu đi làm cái đai máu đi làm cái đai máu đi hello uh, tú anh có nhớ em không có nhớ chứ sân lưu ơi vẫn nhớ chứ em tú không được đánh chung kết rồi à em tú bị loại mọi <laughs> em tú bị loại mất rồi hôm qua xịt quả quả giải tiếc quá pro á ừ, hôm qua thì nói chung là độ đánh đánh lỗi quá vì đi đánh lỗi nhiều quá thành ra bị loại mọi người ạ hơi phế à, mình mới tắm xong tóc nó có tóc như vậy là tóc dính hay là tóc mềm nhỉ nhưng mà tội trông nó đần quá u uh, nhiều dích nhờ hay là một trận dốc đồ le không một trận dốc đồ le nghe nó có vẻ thích thú nhở hmm, nhưng mà dốc đồ le thì bây giờ hơi yếu với cơ bản là đợi hai mươi lăm rau để nở trứng nữa thì không biết là dốc đồ le có đẹp không ấy chứ nếu mà nở được quả trứng này thì dốc đồ le siêu mạnh luôn tại vì tầm đấy mình nhớ đâu đó là khoảng gần có vega rồi là mạnh á đột biến hút máu à phế đấy thôi mua con brand đi rồi biếu hút máu hơi cùi nhưng mà con mazaha thì phải bắt lại để mà đép ấy nhá vì vt hay á gì đấy u một trăm ba mươi lăm máu à ê lấy một trăm ba mươi lăm máu đợi đến quả trứng này nở được ấy chứ bây giờ đấu sư xếp lên cao nó cũng ghê cơ chạm sửa chữa thì bây giờ mình chưa có form á thành ra lấy cái này đi nhá chắc cốp một tí anh em ạ <laughs> chắc cốp chắc cốp chắc cốp người chơi hệ chắc cốp nở trứng cái nở trứng cái có tốt auto cũng phải nở trứng nhá ui nam bom đã theo dõi được năm mươi mốt ngày à <laughs> nam bom khoe à anh tú ơi anh tú chửi thằng duy khanh giúp em mẹ. <laughs> chửi gì đấy em muốn anh chửi thế nào em nói nguyên nguyên câu đây để anh chửi cho em chỉ cần chat nguyên câu thôi nói chung là em phải chat lên thì anh mới biết được chứ bình thường anh ít khi chửi ai lắm nên là anh <tsk> em tú ổn không á hôm qua thì không ổn nhưng mà hôm nay là ổn rồi anh long ạ hôm nay em tú ổn rồi ai rồi cũng phải à, ao giải đó mà mọi người thành ra là không lần này thì lần khác uhm, chưa có dốc đồ này có một cái thông đạo à thông đạo thì không ngon từ từ nhá không có con dốc đồ nào bây giờ úp cấp thì trẻ con gì vào được đúng không như vậy à hay là đánh eco một tí nhở eco một tí không xong rồi mình mua lại con này không khá là ngon á thông đạo thì nó hơi tù chắc là mình từ từ nhá mình từ từ lắp đồ anh em ạ làm một chút gọi là để đép đép thôi có gì mua lại con này nhá mua rira đi <clears throat> rất chào anh tú à hello quang hưng kẹp đánh thần tượng mạnh khởi luôn á kẹp đánh thần tượng á đánh thần tượng đánh gì đấy u uh, hipmi đánh cháu ghét à hipmi đánh chó ghét à nhưng mà lấy cái lõi này đánh cháu ghét không? đánh đế đột biến này mạnh hipmi điên là mạnh lắm hipmi phải chơi á điên là đột biến này siêu mạnh luôn nhưng mà ở trên đây thì hơi khó hơi khó lấy đồ nhở một trăm ba mươi lăm máu vẫn không giống nở được trứng lắm mà phải nở <laughs> nam bom phải nở chơi lùn đi anh à lùn nhưng mà bây giờ mình chưa có form chưa có gì hết ui nãy mà lấy kia tầm này bú rồi nhưng mà ai mà biết trước được đúng không cuộc sống này hmm. sao bài mình nó cứ nhìn bị yếu yếu đuối đuối nhở bờ này bờ thì nói chung là kéo về chắc là đép được một con hai bốn năm ta lông à? hay là đánh ta lông nhở ta lông có cung có đai có kháng phép à cung đai kháng phép ư ừ, nhà bingolo đánh eco à hai hai mua đấu sĩ lại đi nói chung là từ từ nhá anh em nhá mình chưa biết đánh gì đâu nhưng mà chắc là bỏ con brand này đi con brand các bạn là bỏ vào cũng chả để làm gì á thua đi hai hai hai đẹp đẹp đẹp đẹp hợp lý cố lên ac ơi đứng hai hai hai hai hai mua con ta lông đi nhiều khi ta lông vip mình chơi luôn được uh. hợp lý nhá nãy kêu đánh dốc đồ ấy nhở dốc đồ nhở bây giờ mình chưa có nước mắt cơ thành ra đánh dốc đồ nó hơi khó đột biến thì cũng trẻ để làm gì hmm, khó nhờ nếu mà đánh dốc đồ thì nó hơi khó thật mình nghĩ đánh dốc đồ khó lắm chắc là bỏ đi anh em ạ <clears throat> nói to tí đi anh tú à alo alo được chưa lại cv như giải thôi à <laughs> giống lắm nhưng mà từ từ đấy anh em ạ chưa biết được khi hai ba em hơi hơi bắt từ cv à em tú cv à nói chung là cái nhà đấy cũng xanh chứ nha anh em đánh cv hoặc là gì thôi ra được cái gì đánh cái đấy đánh cái gì để vào chung kết hả tú à đánh vào mông em đánh cái gì à? anh bill thích hay hỏi người bị loại không cứ thích hỏi người bị loại thôi win à gặp này này lại win à bài như này mà lại win à win thì mua này lại vậy thì có gần na vào ấy thì mình cho vào thì nó ok luôn <clears throat> nói chung là bài mình tầm này đép đép đã nhá đép đép một chút đã trứng này đánh dốc đồ kẹt luôn nó ừ đánh dốc đồ tù lắm thành ra là thôi anh em ạ mình đánh ấy nhá mình đánh à, mình đánh à, mình đánh à, tiến công master tiến công á spam từ giải ra ra ngoài mình làm một tí sữa anh em ạ mời mọi người uống sữa ông thọ nóng quá nóng quá làm cái dắp lửa đẹp không hay là làm một cái ấy nhở quỷ thư nhở mất quỷ thư rồi mất hết à còn cái nước mắt để làm cái dao điện à nghe nó có vẻ hay ho ấy nhở dao điện thì đánh được gì ta em tú qua đánh qua đánh đúng đen là có đâu hôm qua em tú đánh đánh đánh đánh đánh dở ấy. hôm qua em đánh dở không phải đen đâu hôm qua mình đánh tệ á từ nhá lucian này bốn pháp sư không ấy hay làm trận pháp sư nhở hmm. bốn pháp sư hay là cho ấy vào lucian vào giao điện thì đép được giao điện thì đép khá là ok mình nghĩ là cứ lắp đồ đi bỏ lucian đi anh em ạ khi nào bon cookie ấy thì cho lucian vào không thì thôi lai máu này khám phép này nói chung là cứ đép đã chưa biết là chơi gì đâu cứ làm cái giao điện đi lâu rồi mình chưa lắp giao điện á chiêu hay nhưng mà giống mình vẫn thua nhà này lắm nhà này à, con này hai con này hai à trông ghê đấy mạnh khởi đấy à, không đép một con nữa à? con nữa đi ê con dích nó vẫn đép như ngày xưa nhở vẫn kiểu đần đần tù tù á tù tù á ao à, meta rồi toàn đánh khùng đánh điên thôi á em hay anh vậy nghe bắc phoi thế á bắc phoi gì đấy ai làm gì ở bắc phoi đấy hai sao khá là hợp lý này khá là ngọ chứ vậy là hợp lý đâu cho con này lên tanh đi nhưng mà em hay anh nhìn anh tú ấm áp vậy à phải ấm áp á tại vì anh mới tắm xong trông nó hơi lạnh lẽo một chút tí tại vì mỗi lần mà livestream là anh phải tắm không tắm thì kiểu nó không tỉnh táo được với cả tắm xong cho nó thoải mái với cả nó tỉnh táo đầu óc mọi người ạ nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mèo sữa của chè nữa nữa nữa đòn nữa nhà bách kỳ lại thuật sư à thuật sư lại có cái dây chuyền rồi à ngon nhờ cho đép một con được không ok búp búp đi búp đi búp đi ừ hai hai ui hai hai hai từ từ nhá mình có giao điện nhá giống mình win lắm như nào hả bất kỳ phật sư đê à tú muốn tham gia hỏi nhanh đáp gọn không á muốn nhá muốn nhở bất kỳ chúng tôi anh ý vào múa múa xong lăn ra chết á anh á hả à em tập bạn em nhưng mà anh đánh hay mà anh build anh đừng có mõm anh build ạ anh đánh hay lắm từ từ nhá con lulu của mình hai rồi thành ra là mình không nuôi ba đâu trận này mình thấy có nhà kia lulu hai rồi á thành ra là hơi khó nhưng mà mình cứ bán bọn này đã nè cứ bán từ từ đã lên cấp bây giờ thì kẹp được cái gì vào nhở tái chế thuật sư với cả thanh lịch cả à? nói chung là kẹp một trong ba thôi kẹp cái gì thì kẹp lạnh lẽo con tim cút giá tâm hồn à gì đấy gì đấy uh hôm nay tóc bồng lệnh bềnh ga chút xíu trong ok hơn shop á phải không vậy phải không vậy định ngọt phải không vậy một chút tái chế không đây là từ nhá lại ra thêm một cái cung à từ từ nhá hai cung hơi xấu mút rồng cần không mút rồng cần không hmm, khá là ngon mút rồng nhà này không cần lắm cái cảm giác mút rồng vút rồng không ngon anh em ạ bỏ vút rồng đi ba à ba là đánh cv à nhà bây giờ đồ mình phải lắp ấy thật mình không lắp là mình đi á cứ lắp nhá không tí nó đập sau anh em ạ lại phải là cv à cv nhiều thì nó hơi đần nhưng mà mình phải phải phải lắp á cuối mùa à? tối ưu đồ xong tí ra đồ ánh sáng rồi tính à đây nam bom cơ bản là bây giờ cái phút rồng á anh thấy cái lobby này không ngon á ui tưởng chết con kia may con lulu bút kịp hay sao á hợp lý tốt này ui à có hay ui không làm một chút tái chế cũng được ấy chứ giờ lên cấp kẹp gì nhỉ kẹp thịt bò tảng sốt mazo nai à ui nghe ngon vậy hôm qua thì anh mới được đi ăn ờ, cơm ờ, nhật bản đấy mới được đi ăn cơm nhật bản khá là chiến u uh, wow ê nãy mình đợi đồ đánh ấy cũng được nhở đấy mình đợi đồ đánh uh, ta không được sao mình lắp đồ vội vậy ta lắp đồ hơi vội nhở đánh giá là hơi lỗi đến từ vị trí gfvtt nhá hơi lỗi một chút chơi gái hay để gái chơi á à, nếu mà ai mà kiểu có kinh nghiệm rồi thì chơi gái còn ai chưa có kinh nghiệm thì để gái chơi <clears throat> nghe thì kiểu mình có kinh nghiệm lắm ấy nhở trong khi mình chả biết gì tim phương anh trần lại lạnh lạnh nhất á food boy hay hay chat boy à Ờ, à, boy chép boy nhà này đang win trick à nhưng mà gặp mình à gặp mình thì hơi khó ở nhà này rồi á mình có con lulu anh em ạ bùng ờ, ok đấm này này ngon nhá nhà này cơ bản là lắp cái giáp lửa này win trick này nhưng mà lại không tối ưu nốt đồ à nam bom thấy anh lắp đồ vậy ok cho nam bom cuối mùa rồi test mấy bài phân đi đi anh chú á thì mình vẫn đánh mấy bài phân đi mà tại vì à, chẳng qua nó ra hay không chứ ý là mình đánh lắp đồ lung tung này tí nữa mình đập đồ thôi đập sảng thôi gia cố hàng thủ nhất thống nhất thống thì tầm này chưa có bao nhiêu hệ cả gia cố hàng thủ thì thêm tanh khá là ngon á mình nghĩ là lấy thêm tanh đi tầm này mình thêm tanh đi cũng ok đấy ire à từ từ nhá con ire này ngon đấy anh em ạ thật con ire này hợp lý này con ire này có tái chế này khá là ngon uh. nhưng mà tầm này con vi chắc chắn nó sẽ ngon hơn đao sau mình lên cấp vào mình cho con ire vào nhá khá là ok đấy bán này đi mà ra hai thôi đép được rồi chọn một trong hai thôi không giải thích à thế em tú thích chơi gái hay chơi hay chè chơi á thích gái chơi hay chè chơi á gái chơi bú rồi à bú chưa bú chưa đánh vậy đã đủ đủ gọi là làm cho em nam bom like chưa từ từ nhá Ê, mọi người ai mới bảo mình xin like mình xin like nha binculo ac kazik kazik trông sợ đấy tách tách ra đi cho con khazix nó bay đần đần một chút anh em ạ nếu mà thua thì mình bán nốc con ấy nhá tim băng à nhà anh cường có cái gì nhà tấn công điểm yếu khá là ngon giết chết sự quên rồi nhá hai bởi vì em quá xinh đẹp bao giờ ra bbe thế à hai mươi bốn tháng năm nhanh long ơi hai mươi bốn tháng năm nha đồ uống sữa á uống sữa đang nóng ấy ngon tí nữa nó nguội uống chén lắm mọi người ạ uống sữa cho nó mập mạp mọi người ạ trông gầy quá anh tú chơi gái chứ làm gì có chuyện gái chơi à nữa nữa anh tú có chơi gái đâu tối qua đánh thế thì có phải là ngon chết rồi không à tối hôm qua mà đánh được như này thì bây giờ đâu còn là anh tú đâu năm bom tối nay anh tú sẽ cổ vũ năm bom nhá găng ngon này căng hay là quỷ thư nhở quỷ thư cũng được ấy chứ đừng ơ mình tưởng là ông này đã lấy đồ chứ à ba gậy lận mà tối nay tôi sẽ cổ vũ là nam bom nam bom vô địch xong rồi mốt nam bom mới chia chẳng mấy chốc mà lên mười hai rồi anh ạ chuẩn bị chọn khối tôi đi học là sao đấy à tuấn anh à ờ à... con eco ngon thế. lên cấp thì uh, lên cấp thì không tích được tiền nhưng mà bù lại mình sẽ có cái ấy luôn mình có tài chế khá là ngon bởi vì em quá xinh đẹp quá đỗi yêu kiều hai con eco cũng ngon là mà nếu mà win thì mình mua lại con mo nhá muốn chiếm tim em nhưng chỉ có em ở đây si mê nhường này cần phí thêm thời gian muốn anh hung lên màn đệm chân các phím đàn như mơ màng ta chật miên man em chưa Sao đúng thua vậy nhà này mấy băng đảng mà trâu đấy đứng nhà này ac hai bắn vỡ đầu mình luôn mà nhưng mà mình nghĩ là mình nhiều máu ấy, lo được ấy từ từ nhá kha dích cả à. kha dích kha dích nhờ bây giờ không có đồ anh em ạ con vi chắc chắn là ngon hơn rồi thôi nhá bỏ con kha dích nhá bỏ con kha dích nhá mọi người ơi hai giá anh tú à ok nhá hello anh tú bú à hello văn thiên nhá mấy ông chưa trải nói phét rất nhiều à <laughs> mấy ông chưa trải nói phét rất nhiều hợp lý đấy chứng tỏ là em là một người chưa trải em làm gì đã trải đâu toàn úp cấp xong thua à em tú bị cái dớp đấy á nhà này cena hai vi hùng này có nhất thống có đam nhưng mà nhà này hiện tại là chỉ có mấy đam từ con à, gì là sena thôi với cả đam mỏ xét nhưng mà nhà này có quyền năng ghê quá mình có quỷ thư với cả dao điện ấy không biết là có ăn được không có giảm kháng phép nhưng mà hình như là nãy giờ chưa chết con nào nhở ê có đép con nào không vậy cảm ơn á cái gì vậy cái ông này chơi có cho ai chơi cùng vậy mà thật sự rác rác rác đấm nguyên nhà anh em ạ đau nhỉ đau đớn đến tột cùng á cảm giác không ổn anh em ạ cho con ire nãy giờ vào nó hơi tù tù ấy nhở <laughs> hai trăm tám mươi mốt đam con vi nhìn nó còn mạnh mẽ hơn á con ire này có thực sự là ngon không vậy phế vãi lô thu chen đó là người ta chưa trải còn anh thì á <laughs> anh cũng đã trải đâu à gipmy sắp nổ rồi à kháng phép nữa đồ gì đây cho đồ đẹp đẹp tí đấy cho đồ gọi là lắp được đấy đờ raven là từ từ nhá hay là đờ raven không đờ raven à đờ raven thì nói chung là chưa có đồ gì cả nếu mà bây giờ lắp đồ thì vuốt rồng là bỏ rồi này nỏ xét chắc chắn là một cái rồi này cốc không cốc để đép lên đến tầm đấy không khá là hay khá là thú vị nhưng mà chắc là mình cứ lắp đồ cho nó random đã anh em ạ đờ vần thật ra là không có đồ nhở Ê, trận này không biết là có lên được cấp không ấy chứ vậy đi trận này không biết là ý là không biết là có đép được không á đồ này lắp xong rồi thì đánh gì trời tí nữa nói chung là lên tám mình zone đi mình đánh đấy nhá top một xóa tim á top một sao mà trận này sao mà top một được à tuấn anh ơi ôi à, trận này sao mà top một được tuấn anh ơi trận này cũng dãy dãy một tí thôi á hy vọng là nở được trứng á mười một rau từ từ nhá bây giờ mình tính tính sơ sơ mười một rau và một trăm máu tức là mỗi rau mình không được thua mười máu tám mươi tám máu mười rau tức là mỗi rau mình không được thua chín mỗi rau mình không được thua chín con à quên mỗi rau mình không được thua chín máu thì mình sẽ gọi là đép được nhưng mà từ, từ nhá có dao điện mà lại lắp nó xét à à shiba seraphine không à ok nam bom ra thì anh chơi nhưng mà từ từ nhá anh có dao điện mà anh lại lắp nỏ xét trong khi nãy có một cái gậy một cái kháng phép thì nói chung là cái vuốt rồng trận này là không lắp được chắc rồi thì còn cái gì lắp được ngon hơn mút rồng không nãy giờ vách mình còn chưa hai cơ thành ra là hơi đuối ui random ra được lốc này <laughs> thật ra là random lốc xong rồi cũng đấm có giết được con mo đâu mà lại là nguyên nhà tiếp à ấy da vẫn là nguyên nhà à? Bây giờ từ nhá, cảm giác máu mình cứ tụt tụt tụt tụt mãi á. Để nhặt hai cốc là bú rồi. À. Ừ. Lỗi anh nữa à? Lại là lỗi anh tiếp à? Sao anh chơi game lỗi nhiều ấy nhờ Nam Bom nhờ? Anh bú chơi lên lỗi nhiều quá. Như vậy không? Chứ cảm giác bốn bốn pháp sư cũng không có đam á, anh bỏ pháp sư nhá. Anh bỏ pháp sư ấy giao sau về anh lên cấp anh Zôn, anh Zôn ra thì anh chơi đấy đã cứ bắt lại bọn đấu sĩ này tạm đi điên là gặp Vidi nổ này giúp mỹ lại như rồng như hổ rồi bài không có một cái gì giúp <laughs> mi đi giao điện cậu nỏ xét kìa hủy gì kháng phép đem bạn à nhưng mà nãy anh đồ cũng xấu quá thành ra là phải lắp á nhiều khi giao điện thì nó giảm hàng phép hàng sau còn uh, nỏ xét thì giảm hàng trước cũng được từ từ nhá đép được con nữa không ê con nữa đi con nữa đi con nữa đi hai hai hai mình cần lưu á mình cần lưu á hai đậm yêu chưa kíp mi đi rồi anh em ơi <laughs> hai hai hai hai kíp mi hay á kíp mi cô nhân phẩm mai đánh á cái xa ê lấy cái xa được đấy nhá cai xa này hơi ngon đó Zinix cũng được Ari à, Ari thôi nhỉ. Ê, lấy con Kai'Sa đi anh em ạ, lấy Kai'Sa đẹp được á. Hợp lý này. Làm con Kai'Sa nhá. Chào đến tù à, chào à, chào từ từ nhá, đến tù tú đần, vậy là hoàng đần, hoàng đần là hình đoàn, chào hình đoàn. Ờ. À. Nhử ông biết chơi chữ à vách hai vách hai với cả con vi cầm nó xét con nào ngon hơn là thôi cứ lên đi anh em từ từ đã nhá lên cấp mình đôn một chút kiếm uh, tướng đã ba đột biến trong bờ đồ bui chưa cv này á. Sivir Sivir à? bây giờ cũng có cái ba tia với cái giao điện đúng không nhưng mà lên hai thì chơi tạm cũng được chấp váo cũng được thì nói chung là chơi thì cũng được thôi cai xa thì bây giờ nói chung là nó chưa ấy được ấy nó chưa làm gì được hết á chi mua cv lại đi bài mình đánh một hồi xong vẫn bị đấm nguyên nhà anh em ạ khó nhở Kimmy không nổ được trốn rồi đi VD Kimmy trốn rồi Kimmy gặp mình thì nổ được chứ còn không gặp mấy Ui, đấu sư thì thêm đam ê lấy cái này đi cái này thêm đồ này cái này thì giảm giảm giáp với giảm kháng phép vui cái này hay á còn nếu mà lấy cái này đánh ngay xa được ê nhưng mình nghĩ là mình cần giảm á giảm á giảm một chút đi giảm một chút đi ê con gì bị kẹt đây à à đây thôi bỏ đi mình à, đến đây là đủ rồi nhá bỏ đi anh em ạ Moriskit lơm vì để em qua last sky vì giờ này lại còn thương vì giờ này lại đã quên mình phải làm sao nổ luôn nhá blitz này blitz à quên con bò trận này xài được á bò hai không to to nhưng mà mình nghĩ là không có cái kia cũng khó khó được khó lắm anh em ạ đòn đánh và kỹ năng phá giáp kháng phép và khá là ngon trận này chắc là mình kẹp bò anh em ạ tí nữa mình kẹp bò nhá bò hai mình bỏ vách ra với cả bò lulu ra lại gặp cái nhà này à, đấm cái nhà à. cái ông Uzi này có biết à quên cái ông Becky này có biết giữ khách không vậy hai hai hai hai ê đép được nè bài mình đép được nè hi hi lấy cái dìu đen đấy thành ra là xuyên xuyên được dép với kháng phép ấy ngon luôn á ui lại hai lại hai lại hai từ từ nhá trận này đánh công nghệ được không đâu rồi chưa làm content overlay á à? tối nay không tối nay không một chút tối nay không chỉ cần là tuấn anh nói thích thôi tối nay luôn từ nhá uhm, như vậy thiếu công nghệ đúng không thiếu công nghệ đúng không như vậy thêm công nghệ này vậy ông vậy ông bốn công nghệ bốn ấy không hợp lý nhở nhưng món id hai cũng nhiều đam cơ thật sự là món id hai cũng nhiều đam á mà cái sai chắc chắn là bán rồi tại vì thật ra vừa rồi cơ bản nó là chiêu thôi bò mà cung nữa à ire chắc là cứ để lại tạm đấy anh em ạ bò hai này thứ chúng cứ cần là con ire hai đây rồi ok từ từ nhá bài mình bắt đầu có đam rồi đấy con này hai đi quần đao quần đao với cả ấy à ba tia với cả quyền trượng à trông đần á con đi này không có đồ anh em ạ bây giờ lắp đồ con đi lắp đồ gì đấy cv vẫn đang cv một rồi nhà này đấm được khoảng bên nhà đau đấy mấy rau nó nở vậy năm rau à năm rau bốn mươi máu nghe giống chết vậy hello tín lê nhá tối mai thì được mốt mốt thứ bảy rảnh tối nay lo đặt tiệc mà liên hoàn là ok tuấn anh ơi từ từ nhá đồ này trông phế phế vật quá cốc với cả cuồng đao à chả còn đồ gì gọi là lựa chọn cốc với cuồng đao đi tí đập đồ cũng được trông đồ phèn phèn từ từ nhá rồi có cv hai không vậy cv hai đây lại zin hai nhà nào cũng zin hai hết rồi mà mình lại không cv hai mình cv hai nói chung là đép được á đép được đến đâu kia á kiểu không không win được nhưng mà mình đép được nhiều á là mình nổi trứng được nhưng mà lại không lên được cơ ok ok thua bà chết hai mươi chín máu để ba rao à hơi khó đấy nhưng mà được cái top ấy đã nè thì xem ai đánh Sivir không hai hai hai từ từ nhá chợ về rôn anh em ạ đợi đến đồ ánh sáng cho id ừ, nói chung là đến được thì thì thì, thì ngon quá nè bây giờ sợ không đến được chứ nhà này kinh đấy đỡ vần ba đồ con này ba đồ con bò của mình tí đấy là cái giáp gai thì mới ra tanh được cái nhà này tanh được một lúc thôi ấy mình cố đép được nhiều nhất có thể thôi nhá ok này thua nhưng mà thua ít là được anh em ạ nốt con này không ui không nốt được hai ra mười tám máu khó đấy khó đấy à cái <laughs> này sắp chết là từ từ nhá được top năm thì đẹp cv cầm là lại lấy cùng đao nữa lại cùng đao nữa có đồ gì cho ire không không có luôn anh em ạ vẫn là mất thôi đồ xấu quá nhờ thật đồ xấu quá mấy cờ phép cho con lucian đi cái gì đeo trên cổ đấy cái gối cái gối gối hello hải đăng nhá mai nổ ừ giống mai mai nở lắm mất luôn cả cùng đao à, quên mất luôn cả cv à trận này không phải trận cv rồi nó không độ mình rồi bây giờ toàn ra ire thôi nhưng mà ire thì trận này à, kiểu gì cv hai này hợp lý đỡ được một tí oh shit gặp nhà này lốc được con javan à oh shit con bò của mình hút đẹp này ui con kia chết phát con bò của mình đổi mục tiêu luôn phế đấy oh shit từ từ nhá giống mình win lắm con bò hút được phát nữa quỷ thư đây quỷ thư đây quỷ thư đây phải cần quỷ thư á cần quỷ thư ấy, anh em ạ không có quỷ thư thì hơi khó lu sần bắn được đam này hai bên kia ơi sao bốn ông tem nghiền vào làm diễn viên cho td thường hoàng đến khi à nữa nữa nữa từ từ để cái top năm là bình nhá tìm bằng đâu ấy anh à, ấy à, ấy em né tìm bằng cái anh giữ nguyên đúng không ok em gặp anh á nữa <laughs> giữ nguyên thế ok anh ơi ok anh ơi hay không em yếu lắm thấy chưa cái cái cái cái, cái gì là nó nghe chặn á nhưng mà em đỡ được con bờ với con tim băng cái bài em lắp đồ từ đầu mà anh em xếp nói rồi chưa chết chưa chết hai hai top bốn <laughs> hai ngợi hãy quanh cười tập bốn này từ từ nhá nở được quả trứng đã trước tiên là phải nở quả trứng đã nhưng mà hình như là mình thấy một cái bút á con bò cứ để vào sắt góc là nó hút là auto dính cái kia anh em ạ dính cái gì nhở lõi công nghệ á phế vãi cày u từ từ nhá đồ này à đồ này bây giờ cho con sivir ba tia với cả hai kiếm với cả cái bàn tay không quyền năng cho con iz xong rồi đập bớt mấy cái đồ này ra hợp lý đấy chứ mình phải đập đồ đã đập bớt cao điện các thứ ra đã cái gì phế vậy phế vãi từ nữa này ba tia hai kiếm hỏng rồi Ui, khăn à gì á tái chế à chết rồi có giáp gai ngon này ặc ặc hỏng rồi không có cung xanh thì sao win nhà này cố lên từ từ từ ui bị đóng giáp kìa tí nữa là win anh em ạ mình đập đồ dối quá phải đánh bằng đem demon iz anh em ơi con iz của đấy mình cho khăn thì ngon hơn đấy cho con sivir khăn nó tù <tsk> quá mình phải đánh bằng con iz mới đúng á tại vì con con sivir của mình nó không không mạnh lắm sao cái mi cái top mấy rồi cái top tám à cái mi đèn á vì thì thấy rồi á đi hay á <laughs> VD hay á à, có đâu năm bom, anh cơ bản là chơi game để nở trứng thôi mà chứ tầm này. <laughs> chơi game có phải chơi game vì top một đâu, chơi game vì nở trứng thôi. Quan trọng là bây giờ chơi game làm sao nở được trứng là được. Chơi game bây giờ nhá, chớ mà mình không nở được trứng một rau đi thì mình sẽ bị phạt. Đấy, nở trứng. <laughs> top bốn nở trứng à. Không nhờ cơ bản là mấy khúc mà nhiều nhiều đồ mình hay bị xử lý chậm lắm. Mấy khúc đấy mình xử lý không có nhanh được kiểu mình hay bị nghĩ nghĩ là làm gì nó tốt nhất nhưng mà cuối cùng cuối cùng là đi luôn anh em ạ cái rìu đen đang ngon đập mà phải đập ấy mọi người ơi phải đập á ừ, đang ngon thật nhưng mà <laughs> dọn tú gà tú đánh giải siêu non là hợp lý này ông nhật minh này nói chuẩn này tú đánh giải siêu non hợp lý đấy chuẩn đấy mười điểm Immy đánh thêm một trận nữa rồi này khó đâu nhỉ à, Immy đang à, đang khóc wow ơ nãy giờ đang bật nhạc à chào sếp vt to à chào vũ văn đức nhá chào đồng à quên chào cấp dưới nhá <clears throat> cấp dưới ê mấy công này <laughs> mấy ông này đánh ấy à thích săn à thích luyện tập cho cái giải đấu tối nay đúng không kiểu muốn va chạm mới gọi là <tsk> chuyên môn cao để tối nay vào giải à được đấy hợp lý đấy hợp lý đấy bincolo nhưng mà sao không thấy nam bom nhờ nam bom không chơi à nam bom không luyện tập à <clears throat> còn yêu anh không em mới cỡ sao tay lại buông lời khoảng cách sẽ chia đôi ta anh cũng trông muộn như thế đâu mà à. top một mà con búp bê không nhẹ à? <laughs> phải không vậy búp bê à được á búp bê à búp bê búp bê td <laughs> không ngại va chạm mà nghe nghe ghê nhở nghe như kiểu là cái gì nhở kiểu không ngán một ai á kiểu phỏng vấn á lúc phỏng vấn á <laughs> em á em đéo sợ nào cả găng không chùa không một con chuột chù chuột chuỗi đi một con chuột chù chuột chuỗi đi anh tú bao giờ đánh chung kết vậy á hai hôm nữa nhá mai mai mình đánh chung kết nhá nhưng mà mình đánh ở vũ trụ khác á <laughs> vũ trụ này em tú chịu rồi may quá quả trứng ba anh em ạ lại được xài sớm rồi là ga là cái chìm sơ thôi chuyển bài hát vui vui được không anh nhé bài vui vui à bài vui vui thì bài gì nhở bài vui vui thì anh thấy có bài thích quá rồi nè hoặc là bài à, bài gì của của cái gì mà win win nhở chứ là một người vì em đắm say i know hay là một chút gucci gàng không nuôi nuôi hổ không một chút nuôi hổ không mà ra hai đột biến kết liễu à hợp lý nhở hmm. Now we begin một người vì em cứ xoay xoay vòng it now you loving Một người vì em chẳng hay I know Em tập rồi mà thấy không vào lắm nên thuận theo ý trời đi à Nam bom cố lên anh tin em mà Tính ra đối thủ sợ nhất ở giải này là Nam bom đấy chứ Nhưng mà anh à, Anh hy vọng là em làm được cái Nam bom cố lên Cố lên Top năm cũng đánh chung kết giải sau hả Được rồi. Uh, hai sáng không ê ba xúc sắc hay là lấy vọng âm nhở khai sáng à mài dao từ từ nhá cái lõi này trông phế thế hai đánh dọc le nhưng mà bây giờ mình chưa có dọc le nào nữa mọi người ạ thật chưa có dọc le nào nhưng mà chắc là mình cứ lấy đi mình đánh ma ra hai cũng được mình đánh maza cũng được mà tại vì bây giờ mình chưa có dọc le nào nên là chưa biết là có đánh được không ấy chứ không mình đánh mazaha luôn tí nó mình xúc sắc ở bảy mình kiếm ba sao cũng được thay <clears throat> nhanh nhá có đâu anh tú em có dồn đâu em có đánh ấy đâu hợp lý nhá à, say ra ngoài chửi em mà chó ghét thì lại ngon nhá và đó là pháp sư ngoại binh à mình có con đấu mình có con ngoại binh nào chưa nhờ mình có ngoại binh nào chưa nhờ có chưa ơ chưa có à ơ có rồi nè từ từ nhá lên cấp đi anh em ơi một chút như vậy đi một chút như vậy đi một chút ngoại binh đi một chút ngoại binh đi đột biến rồi à xúc phát ngoại binh đi xin đấy à đây đây em tú em tú bích ở đây em tú bích ở đây em tú mới chơi đá à nóng thế này vàng cổ <laughs> có đâu anh cái em tú ở chơi cá đâu à quên không ở chơi đá đâu cố lên hai hai đép được nhiều này tím mình đánh năm ngoại binh nhá hợp lý cố lên ok win streak win streak Ú à, ghép ấn ngoại binh rồi xuất sắc á. Phải không vậy? nhưng mà tí nữa anh đánh chó ghét không nhở đánh chó ghét ba không ê ngoại binh chó ghét nghe hợp lý nhở anh em nhở thật ngoại binh chó ghét đi tại vì bây giờ mình có hai chó ghét rồi này ngon lắm mình nuôi chó từ đấy mình nuôi chó từ bây giờ luôn nhưng từ từ nhá cho chó ghét cầm cái ngoại binh này trông đần đấy thôi từ từ cứ đép đã nhở cứ đép đã anh em ạ à. đép đã đép đã nhưng mà ngoại binh nhở hay làm con ấy nhở làm con gì ba ba sao nhở bây giờ đánh ngoại binh ấy thì cũng tù gơ thật ngoại binh chó ghét xong rồi cho nó cầm bốc đồ à nghe đần đấy bây giờ nó cầm cái ngoại binh rồi thôi tích tiền đi bỏ cho ghét nhá chơi khác đi chơi khác đi năm ngoại binh à hợp lý hợp lý hợp lý được được được làm ăn queen đấy anh em ạ hay là bây giờ xúc sắc một cái không ê từ từ nhá mình có linh cảm trận này mình có linh cảm trận này cái gì nhở mình có linh cảm trận này ở round ba chấm mấy sẽ có hai cái ấn ngoại binh xong rồi mình sẽ xúc sắc để kiếm tam ken nhá nhờ kiếm tam ken là hợp lý á đâu thật ra tí mình ngon queen làm có năm ngoại binh rồi khá là hợp lý đấy chắc là mình thua hết thôi vì giờ này lại đã quên level năm xúc sắc lấy queen đi anh á phải không vậy phải không vậy mấy ông này đòn nữa đòn nữa cho thêm một chút máu đi nhưng mà gặp này này năm chết không có cái lá chắn tầm xa để giết kiểu gì trời ơi trời ơi con què dí đây à, đau ấy cái lobby này sợ thì đấm đau quá không biết là có có lò được không xúc sắc gp để ra queen á đây là ra queen là phải không vậy phải không vậy nhưng mà từ từ mọi người bình tĩnh bình tĩnh vội vậy anh em vội vậy anh em vội vậy hmm. không có queen này cung kiếm cung kiếm cung kiếm làm một trận cv ba không ui nãy mà đánh chó là chó ghét hai trận này rồi ông is huy này có đặt đồ không vậy afk à à afk à? chơi game mà afk đi ngủ à khinh thường người khác à ông binky này lấy máy móc xong rồi lắp dao điện ấn công nghệ ông binky này đánh cái gì đấy lõi kim cương mà ui sợi ơi đừng có dôn bảo rồi à quên đừng có xúc sắc phí lắm đừng no problem no problem anh em ơi no problem nhưng mà nhà này hai máy móc nhà này hai vệ sĩ nhà bên kia hơi à, không không không yếu đâu có con ấy, có con ấy không yếu đâu có con gì nhở có con gì nhở có con kia mình nghĩ là không yếu đâu nhưng mà mình nghĩ là kéo cho blitz vào đi blitz kéo về nó ngon hơn anh em ạ blitz kéo về đi kiểu đét được một con đấy. <laughs> travel marker đang giàu đừng zone anh à đây đây em tú giàu mà em tú à quên em tú có zone đâu từ từ chuỗi thua cao cao cho năm ngoại binh quà mới to em tú ơi ấy. như nhau của mọi người ấy. bây giờ mình cho vào thì nó cũng thế mà khác nhau gì đâu thấy vt chơi ngoại binh sợ vt top tám nên afk á nữa nữa nữa nữa nữa nữa đừng bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi level năm level bốn từ từ nhá ông này trông hơi nguy hiểm anh em ạ thật hơi nguy hiểm một chút hơi nguy hiểm một chút thật anh tú bao giờ thử lấy thông thoáng xong 3.2 lên 7 roll full 4 vàng rồi 3.3 ra xoay bài đi á có không vậy lên 7 roll full 4 vàng à anh tưởng là bảo rôn full bốn vàng hai sao thì nghe nó hơi hư cấu ok ok sao năm người hũ mười hai top tám bên nhãn vt ơi á năm ngoại binh á vì giờ này là còn thương đét được một con là đẹp luôn nhưng mà nhà này vừa lúc mình thấy bốn level bốn mà ta năm con là sáu mươi sáu máu à tính ra lobby bình thường á mình là toàn sáu mươi bốn máu nhưng mà bây giờ được sáu mươi tám máu à ui nhiều nhờ hợp lý chứ con chết rồi đấy tí nữa là một quả gói ba mươi lăm máu này bú bầu bu sắp bú vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi tiến công tiến công em tú đép máu cái em tú đép máu cái một chút cung xanh đi lõi sau hai loại binh bú à hai loại binh thì khó nổ lắm anh em ơi cơ bản là mình không có lõi combat á mình cũng chả dám lấy đâu không phải là không dám lấy nhưng mà ý là lấy xong rồi nó không nổ được thì nó cũng thế à nên là mọi người à, lấy cái lõi gì nó nổ đi là đẹp hơn ecu sao ta đánh toàn top tám vậy á à, không biết nó cu ecu à. tí ra khổng lồ hóa kim cương <laughs> cộng hai máu nữa nữa nữa nữa kim cương nữa con mazaha này ra nhiều nhờ cống hiến nhờ ê renanta này nhưng mà renanta tầm này mình không có đồ nên là thôi anh em ạ bây giờ lên cấp thì cho con này vào được hay nhở uhm. cho vào thì đấu sĩ vào đép máu được một rau khá là ok thêm một chút tanh bán con này đi hoặc là bán blitz với cả con ravan mình nghĩ là bán gần na đi cũng được lắp vô cực luôn không hả đợi khăn nhở mình nghĩ là lắp vô cực luôn cũng được lắp vô cực đi mà đép anh em ạ nhiều khi đép được một con đấy là đẹp á ok lắp nhá nhà này mình nghĩ là lắp đép được á bán gna đi ecu à. muốn tiền ba sao đi ông tú ơi nhá được được được sao gp của mình không có liên xạ trông yếu đấy ấy con kia sắp chết rồi kìa ê hai con sắp chết rồi nè con nữa hai hai hai thua năm chết thôi nhà này tính ra là level sáu bảy chết mà mình lại đép được hai chết à khá là ngon đấy nhá mình đánh giá ở trong này khá là ngon á di hin trận độ đấy ý tự ra à phải không vậy anh cả anh phải u hai tướng năm vàng à hợp lý hợp lý từ này từ này con này vào ngon hơn không không con này vô cực tối ưu ở đây em tú lắp ở đây em tú chơi ngoại binh có giống em chè không vậy tất nhiên là không mọi người ơi thì mọi người à, ai mà đang xem trên like cho mình xin một like nhá mọi người bỏ ra vài giây giúp mình một cái like vào livestream này với thank you vậy đi cặp nhà mài dao thì mình nghĩ là tỷ lệ ăn sáu con khá là nhiều á tại vì mài dao cờ lia nhanh lắm ê kéo được con cookie thì đẹp hai kéo được con cookie là chắc nhất là một con á một con hợp lý con nữa không ui con kia bị cc nha em ạ con DP của nhà này á ăn được nhiều tiền á mày ra kim cương kiểu siêu siêu siêu nhiều đam luôn á bốn mươi bốn máu ba mươi lăm máu đi ba mươi lăm máu đi hiếm tú gọi là chơi được không là đi chợ về em tú phải nổ liền đó tại vì lobby kim cương mà chưa biết là có nổ không chứ không like thì sao không like thì tim yêu anh à quên gì nhở yêu anh thì tim yêu anh ui luyện cung